Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK Mình là Kim Hôm nay à, mình sẽ đưa các bạn đi tham quan ngôi làng cổ ở Anh Quốc nha các bạn Ngôi làng có tên là Port Sunlight nằm ở ờ, vùng Tây Bắc nước Anh, cách ờ, thành phố London khoảng 283 km. Khi ờ, đến thăm ngôi làng lịch sử này thì điều đầu tiên mình không thể bỏ qua đó là Viện Bảo tàng Port Sunlight ha các bạn. Đến đây mình sẽ tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng ở viện bảo tàng này. Điểm bắt đầu của bất kỳ chuyến đi nào là ghé thăm bảo tàng. À, nơi đây cung cấp lịch sử rất thú vị và tương tác của ngôi làng. Sau khi ờ, khám phá lịch sử của ngôi làng bình dị này ở Viện Bảo tàng thì ờ, bây giờ mình hãy băng qua con đường để đến ờ, phòng trưng bày nghệ thuật Lady Liver. Ở đây lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật trang trí và mỹ thuật tốt nhất của Vương quốc Anh và được dành để tưởng nhớ Elizabeth vợ của nam tước Liver. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình vào bên trong để tham quan phòng trưng bày nha các bạn. không? Rồi dẹp vô chứ dẹp vô Thử cái thơm không? Nào có hả? Thơm quá hả con? khi tham quan phòng trưng bày xong thì bây giờ mình sẽ đi bộ qua chỗ nhà thờ nha các bạn đây là một cái nhà thờ cổ cũng nằm trong ngôi làng này luôn và nhìn bên ngoài thì có cái cổng rất là đẹp nha các bạn ở đây thì à, chủ nhật hàng tuần sẽ có lễ giống như là ờ, ở nhà thờ thì gọi là gì xá tội phải không các bạn mọi người có thể đi vào đây và à, mở cửa hàng tuần ở đây có hai cây hoa đào này đẹp quá ở đây ở cái làng này nãy giờ mình thấy cũng có rất là nhiều hoa đào luôn và mùa này thì à, nở rộ nhìn cái này giống à, nhớ ở Hà Nội mình đó ha mọi người khi đến nhà thờ Chris thì bạn à, đừng quên đi vào bên trong để chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc đặc biệt của nhà thờ ha các bạn và không gian rất là yên tĩnh giờ hãy cùng mình đi dạo xung quanh ngôi làng cổ nha các bạn the house to the Unilever Port Sunlight. Look at that BMW there. If you want to get, I'll stop here, honey, and you can get out and have a look. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab?